cái bài đầu chưa có warm up cho nên à, nó còn chấp chữ chút bây giờ ca lại là bài đầu hay á cá lợi đi cá lợi quay lại sư phụ cá lợi hả cá dạ. lợi quay lại phải không dạ. Dạ. hay hơn tại nãy mới vừa vô đột xuất cái chưa kịp chuẩn bị gì hết giờ mình ca lại cái bài gia tài của mẹ lại nha nhưng mà ở ngoài kia một người nào biết ca giỏi á phải cầm à, à đây bè theo nè con biết ca bài đó không nhưng mà con đâu có chữ đâu con ca hả dạ, vậy con phải ờ, vậy con cái máy này thôi <laughs> rồi làm lại gia tài của mày chuẩn bị microphone chưa à, có hello thôi hello, hello. coi anh nón thầy xấu để để tóc bụi bụi trẻ chứ alo đệ tử mời đại ca đây rồi one two three nơi về Phật cầu một trăm năm đô hồ Phật Tây dạy cho con biết nỗi thầm tha mẹ mong con chớ quên màu xa con chớ quên màu xa nước miền xưa mẹ trong con mau bước về nhà mẹ mong con lũ con đường xa lũ con cùng cha một nhà ngắm đô lê dập lòng tàu một trăm năm đô hồ dập lòng tây hai mươi năm nói chiêm từng nơi gia tài của mẹ dùng đồng thổ kham gia tài của mẹ nhà trái từng nơi một ngàn nghìn đô lê phần tàu một trăm năm đô hồ phần tây hai mươi năm nỗi chiếm tình người gia tài của mẹ một bồn lại cắp gia tài của mẹ một lũ bồi tình dạy cho con tiếng nói thầm thầm quên màu da con chớ quên màu da nước về biên xưa mẹ trong con máu bước về nhà mẹ mong con lũ con buồn xa ôi lũ con cùng cha vừa tới mà nghe được nhạc này ha có duyên quá à. chứ không có nghe à, không nghe nhạc bữa nay lễ uh, cho tụi con break bữa thôi <laughs> nghe thường nói đạo bữa nay lễ mà nói đời để đại đi quay được nhiều cái bài này á nó căng dữ lắm bữa hổm à, mà khánh ly can cái là nguyên nước việt cắm bả rồi về bển luôn á tộc kỹ ta bài này hay mà đâu có gì đâu mình thằng trai giùm bạn dạ. Khánh ly cá này hay á nữ cỡ này à, thấy hồng hào thì các nghe thấy con à, mặt ngoài tươi vậy đó còn gán rồi thiền à, với lại sám hối thôi à, khi nào mình cả đói bụng luôn nghe đừng nói gì tinh thần cả thể xác đói bụng mà lại cha lại mẹ cũng hết đói á không tin thử đi mỗi lần à, sư phụ à, buồn hay là à, chuyện gì gọi là bất như ý á cái rồi à, ở nhà sư phụ hoặc trong hãng cũng vậy trên núi này thì à, cũng phải lên trên đó thì ngồi xuống cái mẹ tới mẹ vuốt an ủi làm chút xíu á, cái lòng của mình á, mất đi cái nỗi buồn liền á thiệt á thì sư phụ có cái đó bảo đảm mấy con cũng sẽ có được cái đó tại vì à, phật mà vuốt cái rồi thôi là mình à, phấn khởi lên liền rồi mấy anh chim nó cũng nhiều chuyện thích lơ ca nghe ca nó bay tới à, <laughs> nghe ca cũng bay tới nữa chim này ngộ chứ chứ mình à, ca mấy bản vui vui chứ bỏ lên mạng bà con cũng vui lấy mình á thì mình tạo nguồn vui chung á là mình có phước chung mình phụ à, tạo duyên cho mọi người vậy đó đi vòng vòng vậy người ta thấy cảnh này <laughs> ai cũng vui đó mình đâu phải tu vô chùa rồi gù rồi gật đâu mình cũng ngồi đây mình tu mà bác ờ, gì ở đẳng lên đây ngồi nè bác ở xa tới thăm con là bác ngồi gần gần đây nè bác ở xa chứ gì để đây con cho một chút ờ, điện ờ, về thế bác đèn cũng cạn dầu rồi đó dạ ngồi đây đi chị xin sư phụ trời sư phụ gì đây. bác cũng uh, hầu quan cũng yếu rồi đó xa xa dưới kia hả Thôi, mình người truyền tin của thượng đế cho mình đâu phải thầy chị bệnh đâu duyên á bên lại mẹ với lại dạ. phật là tự nhiên mà đủ phước đủ đúng giờ đúng lúc mấy chư thiên trên xuống giải nghiệp là đó là cái núi này là ở nhà thương rồi mình đi mình đang ngồi đây là mình đã qua cái ER rồi đó và men si rồi đó nó thật sự vậy mà đâu có cần uh, y tá kiệt đâu <laughs> nếu con gần đây là ngồi ờ, chi xa vậy dạ. lâu ờ, bỏ thì giờ đây ngồi có gì phải hỏi học thì phải hỏi không hỏi tức là ở nhà làm biết chuyện rất là đơn giản đứa nào hỏi nhiều á chứ cũng thích xin hỏi cho đúng rồi chứ không đừng nói hỏi chuyện Thank you. thôi kệ nhỏ đẹp mẹ nghe đi câu lợi mẹ con cỡ được cái gì nó ở trên cái lăng nghiêm vô đây tùy theo đứa đọc cái gì đứa nào à, cần mạnh cho lăng nghiêm vô cho giảng sanh vô cho chủ đề của mẹ vô rồi mấy con có gì muốn uh, nói chuyện muốn hỏi thì cứ hỏi sư phụ cho con hỏi sư phụ ừ. um, sư phụ dạy là khi ngồi thiền hay là phải quán chữ khổ có phải là nếu mà mình mình ngồi thiền mình quán chữ khổ thường xuyên là mình hết khổ còn nếu mình không chịu ngồi thiền là mình sẽ khổ đúng không sư phụ dĩ nhiên nhưng mà con người vừa sanh ra đã khổ rồi vừa mới uh, trụ hình trong bào thai của mẹ đã khổ con là gái đúng không mẹ con ngồi đó đúng không lúc mà mẹ con mang bầu á thì là uh, uh, là cái dông của con á là chui vô là cái người uh, cái người mà cố tình làm cho cha mình với mẹ mình ăn ái thì mình nhảy vô chứ lúc đó đó cả ổng cũng không biết ổng đang làm gì nữa nhưng mà người này biết đó là mới đầu thai nó là thiệt á rồi khi vô trong đó tại vì cái cái bầu thai nó bay lãng đảng này nó tìm tìm nhà nào hợp tại vì tạm bỡ thôi mà đối gì đâu mượn đó, mượn ờ, mượn bụng chui ra thôi thì thí dụ như ờ, một người trai nó vô chị này thì là nó nhất định theo trả thù hay là theo trả nợ thì nó định vô nhà nó phá cho nát vậy đó rồi là nó là người cố tình là à, mình nói cái này nó phải nó ân ái với mẹ luôn vậy đó trong kinh có nói cái này mà gì coi kỹ đi chứ không phải là do hai vợ chồng à, lúc mà cái à, cái cái, à, cái tầng sườn nó rung động á thì là cái người đó cái đứa cái baby đó làm cái đó rồi bắt đầu mới trụ hình 9 tháng 10 ngày thì trong đó tối thu là đã thấy khổ rồi à, trọng nó, nó đạt rồi nó đòi ăn à, đói là đòi ăn rồi rồi à, tiêu tiểu về tự chỗ một luôn nó có cái, cái, cái, cái rúng là đâu có đâu có à, nhà vệ sinh chậm đâu <laughs> mà khổ từ đó rồi cũng giống như giờ thử mình nhốt trong cái nhà này đi mình nhốt chừng hai tiếng mình chịu không nổi không chỉ bị nhốt trong đó mà không không có phòng khách cũng chẳng có nhà vệ sinh cũng chẳng <laughs> có gì hết không có bát do không có sân chơi nằm chèo queo coi nè có ai khó chịu không là khổ rồi đó sanh ra đó khổ lớn lên càng khổ nữa cho nên ở trên cõi trời á người ta không có người ta không có bầu kiểu như vậy có bầu bằng à, giống như à, nam với nữ nhìn cặp mắt với nhau cái là giống như à, điện tử vậy nó hai cái tầng trường nó rung động phê phê cái là ăn ngái rồi đó rồi cái bắt đầu có bầu có bầu là nó mọc ra từ cái nách bắt đầu dở nách ra cái là xanh ra baby cái đó là ở những tầng trời thấp nha rồi lên tới tầng trời cao nữa đó đàn ông mà người nào mà có cái thao ở có thành thông cao chừng nào á là người cha có quyền sanh ra con theo ý mình giống như truyền thời á giống như uh, võ nghệ tìm đứa con vậy đó rồi lên tới như dạng cử cha mẹ thì khó rồi thời xa xưa tạo thiên lập địa à, cha là vua mà phải không thì cũng vua cũng phải có lời lỗi thì tạo ra những đứa con 12 đứa con trai của cha đó thì phải có bi trí dũng thì mỗi một lần một cái thành tinh nào cần cái chuyện gì thì nó có phải cần ba điều kiện ba yếu tố đó mới làm việc được bi không đó làm được bi không có cách nào mà mà làm cho mọi người uh, uh, có hạnh phúc hết á tại bi phải có một chút dũng rồi có một chút trí tuệ nữa cho nên tất cả các vị Phật khi tu thì cần bi nhưng mà khi về mấy vị Phật cũng phải đầu thai suốt phải đóng vai ông vua này phải đóng vai người nọ giống như Phật ca đâu phải ngài ở trển đâu trong mấy nghìn năm nay ngài cũng tái sanh cũng nhiều kiếp có lúc thì ngài đóng vai này đóng vai nọ nữa Phật Di Lạc cũng vậy thôi một màn vậy đó con hỏi là con hay nghe nói ờ, thiên ma 13 tầng là sao chứ ở trên trời nó cũng có đủ loại đạo thiên ma là nó ở tầng thứ 12 tha quá từ tại thiên nó cũng giống như Godfather vậy. ở bên Âu Châu nó cũng ăn sen ờ, cao vậy đó không giống như mấy tụi Hollywood mà mạng gót đỏ ờ, Lumina gì đó thì trái đất mình vậy trên kia nó cũng vậy vậy chứ mấy mafia godfather của ý nó không có làm lỗi gì nó đâu có bị đọa địa ngục đâu đâu đâu bị à, cảnh sát ý bắt đâu nó cũng chơi giao vui với đức giáo hoàng nữa lúc đức giáo hoàng cần nó giúp nữa thì trên trời nó cũng vậy nhưng mà cái tâm nó có thần thông bằng với, phật nó chỉ có một cái là không có lầu tận thông mà nó không có từ bi nhưng nó cũng có cái lòng đại nghĩa đó cho nên ở ngoài kia những người bị bùa bị ngải là đa số á, là à, mấy cái phe tà đó họ có thành thông cao họ trị mà ma đồ hay hơn là mấy vị thầy mấy vị thầy chỉ năn nỉ thôi đại bi rồi thôi ma mày đi đi mày đừng có nhập này nọ nhưng mà bên thần thông tà nó cầm bó nhang nó quất bóp bóp cái đầu thôi không cháy tóc nóng tại vì má nhập vô nó cũng có cảm giác vậy nó sợ nóng nó cũng đang sống lẫn lộn mình nhiều có lúc nó có sát người có lúc nó không có sát người mỗi một lần chuyến đi cái vụ giống như Nam Cali bữa hổm á, là có hai hai quỷ trong đó có gì nói rồi nó mang uh, buồn ngải đến đó nữa Hey, long time no see, how are you? Chào Ở Việt Nam mới về hả? Dạ vâng, dạ. Đi vui không? Nhiều thú vị lắm. Nhiều thú vị hả? Dạ. <laughs> Ai dạ. đà Phật. Đừng nói năm sau à, trở lại mùa này để mà ăn thôi nói nha. Thôi về hết chất đi ra nha. <laughs> Có gì kể vui không? Thú vị gì? kể sao luôn <laughs> à, từ từ suy nghĩ đi à, lên núi kể dạ vâng dạ nói việt nam vậy thì chỉ biết ở Việt Nam á, bây giờ mỗi ngày á là giống như à, đi vào con đường bế tắc ngõ cụt không có cách nào mà lên nổi giống như cái cây giờ nó nó bị uh, bị bị à, bị virus cho nên, cho nó chết chết từ từ <laughs> vậy đó hiện giờ Việt Nam đó. nó cũng nói này cái đây mấy năm đó ai tin đâu bây giờ là thiệt không tin nó tất cả coi thử từ buôn bán đến nhà cửa gì ốc tới công ăn việc làm mọi người mọi nơi luôn á nửa thuận thiên nửa nghịch thiên nếu mà thờ trăm làm tổng thống thuận thiên à, bỏ trong cặm là bây giờ nước không có bế tắc cho nên bây giờ ở trên phải đi một con đường khác là đi con đường coi là dẹp luôn hồi xưa là tính remodel bây giờ là xây nhà mới thì lúc đó họ mới biết sợ thì nước việt là nói chuyện còn giờ họ giờ họ hơi, hơi biết rồi với con người nó, nó chấp theo hình tướng vô minh kiểu đó người ta nói người ta chỉ đường cho đi để mà giữ chức vụ giữ giàu có họ không tin giờ cuối cùng họ sẽ bị rồi trong những tháng kế tiếp bắt đầu bây giờ luôn nè họ sẽ đi hết ra hải ngoại tìm những cái quốc gia tự do để mà làm làm bạn làm đồng minh nhưng mà muộn rồi không còn kịp nữa cũng giống như xưa ông Ghệ nó còn chút nhan sắc cái lúc mình đi với anh này anh uh, tỷ phú này lúc mình đi với anh triệu phú nọ nhảy qua nhảy lại bây giờ cả tàu với mỹ hàng đá hết cả nga nữa <laughs> không còn gì hết cho nên giờ anh Ghệ ế nhưng nam mình ý nghĩa rồi bây giờ đến lúc mà chịu nghe thiên tướng kiệt thì muộn rồi ba năm trước không nghe nào bị bùa chú từ em thì hãy đọc đọc liên tục 5 ngày à, giữ thanh tịnh các bạn trai không có gần với chồng con thì đọc liên tục để cho bùa ngải nó ra khỏi người mình khi à, gặp những cái chuyện mà làm ăn thất bại đọc lăng nghiêm để có một cái chánh kiến nó gia, gia, à, gia hộ cho cái business của mình còn bình thường vợ chồng vui vẻ đọc đại bi được rồi à, à, đang ăn mặn mà đọc lăng nghiêm lại cũng không có hiệu lực nữa lăng nghiêm nó cũng giống như là chủ sinh vậy đó cái bộ giải thích cho nó có ngàn lần rồi không chưa hiểu còn đại bi á, thì thay ờ, lên nói thì cứ nhức đầu thì cứ uống còn chủ sinh á, khi nào mình bị infection phải không thì đó là hai công thức vậy rồi phải ngồi thiền chứ không phải à, người còn khi người nào đã đọc rồi mà không có gia đình mà ăn chay trường á, thì nên mỗi đọc mỗi ngày còn người nào có chồng con mà không có ăn chay á, thì à, khi nào có chuyện phải đọc lâu lâu đọc tháng đọc một lần từng đọc một lần hiểu vậy để nó trụ sinh uống hoài đời nó nó có sai effect á giờ chưa sư phụ có sư mẫu đẹp như tiên bả là tiên thiệt á mà sư phụ đọc lên nghe mỗi ngày nhìn bả y như là cái gốc cây vậy đó không có thấy cái đẹp là cái gì luôn á tại lăng nghiêm mấy thần của lăng nghiêm á họ rất là dữ mà khi mình đọc xuống á là mấy ổng lửa không à mà ổng tới gần mình á mình thấy người mình khừng khừng lửa anh thì bao nhiêu bùa ngải thư ém đều tan hết còn mình muốn giữ gia đình hạnh phúc thì nó lâu hai chồng mà gái độc nó không dụ ổng tại vì lăng nghiêm nó sẽ khai nó diệt được cái tà tâm nhưng mà à, còn diệt luôn chồng cho nó thành khúc củi luôn á thì cũng được thì đọc mỗi ngày đi ổng nó có có kìa sư phụ giải thích vậy là quá hiểu rồi đó trụ sinh hay là thai noi mình nửa đời nửa đạo sư phụ không phải giống như mấy ông thầy mấy ông biết mấy ông không có chỉ hết cũng giống như bây giờ mấy ông kêu các con chơi trường nha có nhiêu tiền các con đóng cho thầy có phước mình à, tổ chức khóa tu này mình à, đi gây quỹ nọ mình đi từ thiện chỗ kia đúng không nhưng mà mấy cái mà để mà cho đừng có bị nghiệp là giống như mỗi sáng mình bước xuống mình đạp một đống mấy con kiến một đống mấy con trùng mấy ông đâu chỉ cách mình làm sao mình vô tình mà mình cũng phải bị tội đúng không mấy ông đâu có chỉ đâu mà mấy ông kêu chúc uh, ờ, bữa nay mấy thầy trò mình đi uh, thả chim nha mà trong ngày sáng đạp chết khoảng mười mấy kg rồi giờ con có thả một triệu chim mấy con cũng bị tội à. đúng không cho nên cuốn kinh thiên tâm cho phụ là dùng hết cái cuộc đời của mình trong tu học chỉ chừng đó giờ tuần chiêu dần đáng trực chi mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhược ư tức hạ tán cái hình nguyện như tức thời sanh tịnh độ tức là tôi không cố ý tôi có đạp vua gai tôi tiễn vua gai về trời à, mấy thầy có chỉ đó không đi chùa nào cũng không ông nào cũng bí hết mà bây giờ bảo đảm mấy ông coi cúng kinh thiên tâm của mình á mấy ông cũng giật mình á ừ. với ấn cho phụ dạy mấy ông đâu có dạy bắt ấn bắt ấn này á gái mà ngồi thiền bất cứ đâu ngồi chùa nhất là chùa phim manh nó ma ghê lắm không bắt ấn hả tới nó hung đã luôn á <laughs> cho nên sư phụ chỉ là là khác hơn ở chùa là là giống như là sư phụ là thuốc pháp gì đó còn thuốc của mỹ nó nó nuôi bệnh ở mấy ông là giống như nuôi bệnh còn sư phụ chỉ là tiệc gốc mình à, phải đi về kỳ này chứ mình không có lẫn quẩn đây khác nhau nhiều lắm cho nên đừng thiên tâm giống mấy ông thầy không có ổng mấy ông giống mình một phần thôi còn mình khó hơn đạo Phật rất là cao là thứ nhất mình thầy trò mình ngồi kiểu này áo vest áo thun áo quần jean tá lả nhưng cái tâm mình là tâm Phật chứ không phải cái áo vàng hay áo tràng là Phật đâu mình thích ca mình ca ca đâu có hàm lực đây ví dụ mấy uh, ngày uh, à, tinh thần với mấy chữ tiếng lên Ê, lâu lâu tôi cá thì được không tại mấy à, mùa hè năm ngoái á ô cá đi tôi dù tôi ngồi đây tôi hưởng ứng tôi cũng thích nghe <laughs> nhưng mà ngày cá dở nó chưa thiên chơi cho hồ cây vậy không phải dở không dở hay gì mà à, cho nó thay đổi không khí cho náo nhiệt vậy đó chứ à, mỗi lần mình tổ chức trung thu hay là tết á ở trển xuống rầm rầm rầm rầm giống như là đi máy bay e 130 vậy là nít đầy bầu trời hết họ cũng thích enjoy lắm xuống đây với mình lâu lâu mình ca <laughs> là trên xuống đồng lắm nãy sư phụ mời họ xuống là ca lên trong chùa mấy ổng đâu biết mấy cái mánh này đâu <laughs> này đâu biết mánh này với lại cái luật đâu được ca còn mình ờ,